nhận định, phân tích, soi kèo và dự đoán trận Brentford gặp West Ham diễn ra vào lúc 0 giờ 30 ngày 8 tháng 1 trong khuôn khổ vòng 3 FA Cup 2022-23. Nếu trận này diễn ra vào mùa trước thì chắc chắn là ưu thế đã hoàn toàn nghiêng về phía West Ham bởi vì khi đó thầy trò huấn luyện viên David Moyes luôn cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé dự các cúp châu Âu và chẳng ngán bất cứ đối thủ nào. Cuối cùng thì West Ham đứng thứ 7 và có vé thi đấu ở Europa Conference League Tuy nhiên thì bước sang mùa giải 2022-23, phong độ của West Ham rõ ràng đang không ổn định. West Ham bất ngờ suy yếu mặc cho đội hình thậm chí còn được bổ sung thêm vài tân binh đắt giá. Họ liên tục có những cú vấp ngã thời gian gần đây. Có thể kể ra được những thất bại trước chính Brentford, Arsenal hay là trận hòa hai đều trước Leeds United. bảy trận chính thức gần nhất thì bố tạ đã không thắng tính trong 90 phút. Cho nên giờ họ vẫn đang ngấp nghé ở khu vực nguy hiểm ở ngoại hạng Anh và phải chia tay đấu trường Cúp Liên đoàn Anh sau là luân lưu 11m cho dù đối thủ chỉ là Blackburn của Championship. Ngay cả những chiến thắng mà đội chủ sân London giành được cũng hết sức vất vả. Chiến thuật của huấn luyện viên David Moyes đang bị đối phương bắt bài. The Hammers đang phụ thuộc quá nhiều vào Declan Rice và Thomas Sosi. Do đó, một khi đối thủ đã bắt chết bộ đôi tiền vệ này thì West Ham lập tức gặp khó khăn trong việc triển khai bóng. Đã vậy, ở trận đấu ngày hôm nay, đội bóng của luyện viên David Moyes còn gặp tổn thất không nhỏ về mặt lực lượng. Hàng loạt cầu thủ quan trọng ở trên hàng tấn công cũng như là phòng ngự như là Maxwell Connect, Juma và Vladimir Kufan sẽ không thể ra sân vì chấn thương. Ngoài ra, thi đấu trên sân của Brentford chưa bao giờ là một điều dễ dàng đối với The Hammers bởi vì lần gần nhất hành quân đến tổ ấm của The Bees, đội bóng thành London chưa thể ca khúc khải hoàn và nhận thất bại với tỷ số là 0-2. Có thể West Ham sẽ không chủ trương buông tha FA Cup, thậm chí còn xem giải đấu này là bàn đạp cho việc cải thiện phong độ ở đấu trường chính Premier League. Nhưng chắc gì họ đã vượt qua được Brentford, nhất là khi còn phải thi đấu ở GTEC Community. Ở đây thì West Ham đã từng thua sấp mặt 0-2 vào tháng 4 năm 2022. Thời điểm họ có vị thế tốt hơn bây giờ rất nhiều. Kết quả đó đã tái diễn vào ngày cuối cùng của năm 2022 cho dù West Ham được chơi ở sân nhà khi hai đội chạm trán ở lượt đi của Premier League mùa này. Không thể phủ nhận rằng Brentford của mùa giải 2022-23 đã được nâng cấp vài phần. Họ đã đứng dậy đầy mạnh mẽ sau trận thua đậm 0-4 trước Aston Villa hồi cuối tháng 10 vừa qua. Thầy trò huấn luyện viên Thomas Frank đã bất bại 7 trận kế tiếp tại các giải đấu chính thức cho đến nay, tính trong 90 phút với 3 chiến thắng. Đáng nói hơn là Brentford còn được mệnh danh là sát thủ của những đội bóng lớn. Ngoại trừ trận thua Arsenal hay chiến thắng trước West Ham đã đề cập phía trên, thì bầy ong đã hạ sát được cả hai ông lớn thành Manchester lẫn Liverpool, cầm hòa được Chelsea và Tottenham. Điều đó đã cho thấy được phong độ của đội chủ sân GTEC Community ở trước trận đấu này là tương đối ổn định. Hàng công của Brentford đang thi đấu cực kỳ bùng nổ. Có 5 trên 6 trận gần nhất họ đều nã vào lưới đối phương tối thiểu là hai bàn. Rõ ràng là để kiểm tỏa những mũi nhọn như là Ivan Toney hoặc là jenny Wisa, Brian Embumo hay là josh Da Silva ở thời điểm này là điều không dễ dàng chút nào. Không chỉ hiện tại, quá khứ cũng đứng về phía đội chủ sân Gitic Community. Cụ thể, họ đã toàn thắng cả ba màn so tài trước đó với West Ham và đáng chú ý là hai trận trong số đó đều là những chiến thắng với một tỷ số cách biệt không như West Ham chơi mù mờ. Brentford gần như chắc chắn hạ quyết tâm cao ở các giải đấu cúp để lấy số má, đặc biệt là trong bối cảnh quá an toàn tại Premier League. Cộng thêm với việc được yêu ái đặt cửa trên ở trận tới, thì Brentford càng là lựa chọn sáng giá. Cần nhớ rằng đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu giữa bên Brentford thực sự được nằm cửa trên. Về phong độ của West Ham Thống kê cho thấy được là West Ham đang có phong độ rất bất ổn. Sau trận thua 0-2 ở sân nhà trước Brentford, bố tạ tiếp tục đã bị Leeds United cầm chân với tỷ số là hai đều. Tính ra ở trong 10 trận gần đây, West Ham chỉ có 3 lần giành chiến thắng. 7 trận còn lại, họ thua 4 trận và hòa 3 trận. Cho dù vậy thì điểm cộng của West Ham là thành tích khá tốt trên sân khách. Họ thắng 3, hòa 2 và chỉ để thua 1 trên 6 lần sân nhà mới nhất. Về phong độ của Brentford Brentford mới vừa đánh bại LFC Liverpool với tỷ số 3-1 ở vòng 19 ngoại hạng Anh. Trước đó thì họ cũng đánh bại chính West Ham với tỷ số 2-0 ngay ở sân Olympic London. Phong độ của Brentford vì vậy đã được giới chuyên môn đánh giá là khá tốt. Họ đã bất bại 8 trên 10 trận gần nhất với 3 chiến thắng và 5 trận hòa. Trong đó có 2 trên 3 chiến thắng của Bầy Ong lại diễn ra trong vòng 8 ngày qua. Họ cũng bất bại 7 trên 8 trận tiếp khách mới nhất với 2 chiến thắng và 5 trận hòa. Về thành tích đối đầu và tỷ số chính của Brentford và West Ham Với 22 trận thắng trong 51 lần gặp nhau gần đây nhất West Ham tự hào là đội có thành tích đối đầu tốt hơn một chút Trong khi đó, Brentford chỉ giành được 18 trận thắng trong khoảng thời gian đó Và 11 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa những chú ông đang có 3 trận thắng trước đội bóng cổ động viên David Moyes kể từ trận thua 0-1 vào tháng 7 năm 2021. Brentford hiện đang bất bại trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Họ hòa 2 và thắng 2 sau trận thua giao hữu 3-1 trước Santa Vigo vào tháng 12. West Ham đã thua 5 trên 6 trận gần nhất. Về đội hình dự kiến của Brentford và West Ham. Câu lạc bộ Brentford, các cầu thủ dự kiến Rhea, Hickey, Johnson, Mi, Henry, Janen, Jensen, Da Silva, Lewis Potter, Toney và Embimo. Câu lạc bộ West Ham, các cầu thủ dự kiến Fabianski, Johnson, Dawson, Kerr, Pamiri, Rai, Sosi, Bowen, Fernan, Fakuta và Berama. Những thông kê đáng chú ý của hai đội Brentford đã thắng 3 trận, hòa 5 trận và thua 2 trận trong tổng 10 trận vừa qua. Theo châu Á thì bầy ong đã thắng 6 và thua 4 trên 10 kèo đấu mới nhất. Có 4 trên 10 trận vừa qua của Brentford ra tài và 6 trên 10 trận về xỉu. West Ham thắng 3 trận, hòa 2 trận và thua 5 trận trong 10 lần ra sân gần đây. Tỷ lệ thắng kèo châu Á của West Ham trong 10 trận trên là 30%. Có 7 trên 10 trận mới nhất của West Ham đã nổ tài và 3 trên 10 trận về xỉu. Brentford thắng 3 và thua 2 trận trong 5 lần gặp West Ham trước đây. Nhận định và dự đoán kèo châu Á Brentford đang thi đấu rất thăng hoa khi thắng kèo 4 trận liên tiếp vừa qua. Trong khi đó, West Ham đang rơi tự do khi đã thua kèo tới 5 và hòa kèo một trong tổng số 6 lượt trận gần nhất. Bên cạnh đó thì The Hammers thua kèo cả 3 lần đụng độ trước đây với Bạch Ong. Những con số thống kê này cùng với tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra chỉ là hòa được thua rõ ràng nằm kèo đội chủ sân Gitic Community sẽ là lựa chọn an toàn cho người chơi châu Á lúc này. Nên lựa chọn Brentford. Nhận định và dự đoán kèo tài xỉu. Có 4 trên 6 trận vừa qua trên sân nhà của Brentford kết thúc trận đấu với không quá hai bàn thắng. Trong khi đó thì có 6 trên 9 trận xa sân nhà gần nhất của West Ham có nhất là hơn hoặc là bằng hai bàn thắng. Với lối chơi chặt chẽ của hai đội thì kịch bản về một trận cầu khô hạn bàn thắng giống như là hai trên ba lần đụng độ gần nhất có thể sẽ được hai đội tái hiện trong ngày hôm nay. Nên lựa chọn xỉu tỷ lệ là 2 1 trên 4. Nhận định và dự đoán kèo hiệp 1 Có 8 trên 10 trận vừa qua trên sân nhà của Brentford khép lại hiệp đấu đầu tiên với ít nhất là một bàn thắng được ghi. Trong đó thì có 15 trên 17 trận gần nhất của West Ham mang tới cho người hâm mộ những trận mãn nhãn ngay trong 45 phút đầu trận. Với những con số thống kê này thì dự đoán hiệp một giữa hai đội ngày hôm nay sẽ hứa hẹn có bàn thắng được ghi. Nên lựa chọn tài. Dự đoán kết quả trận đấu Brentford và West Ham tỷ số 2-1 nghiêng về Brentford. Kính thưa quý vị khán giả, trên đây chúng tôi đã tổng hợp và biên soạn lại những thông tin chi tiết nhất về trận đấu này, giúp quý vị khán giả đam mê bóng đá có một góc nhìn chuẩn xác nhất trước trận đấu. Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục làm thêm về mảng tin tức, ví dụ như là thị trường chuyển nhượng hoặc là những thông tin nóng hổi nhất của làng bóng đá thế giới. Mong quý vị khán giả đam mê bóng đá ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh, nhấn vào nút like và chia sẻ video này đến tất cả mọi người, giúp chúng tôi có thêm động lực để ra video mới. Chuyển sang phần tin liên quan. 8 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất vào đầu năm 2023. Các câu lạc bộ lớn như là MU, Chelsea hay là Bayer đều đã có sự bổ sung trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải 2022-23. Jack Butland chuyển từ Crystal Palace sang Man United. Thủ môn sinh năm 93 này đã gia nhập Quỷ Đỏ dưới dạng là cho mượn đến cuối mùa giải 2022-23, không kèm với điều khoản mua đứt. Cho dù cơ hội ra sân là không nhiều, nhưng Butland vẫn có cơ hội giành danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp cùng với câu lạc bộ chủ sân Old Trafford. Daley Brink chuyển từ Ajax sang Bayer. Sau khi đạt thỏa thuận rời Ajax, Blink được Bayer chiêu mộ theo bản hợp đồng ngắn hạn là 6 tháng. Anh sẽ tiếp tục thay thế vị trí của Lucas Hernandez, người vừa bị chấn thương nặng khi cùng với tuyển Pháp dự World Cup 2022. Geromimo Rooney Chuyển từ Villarreal sang Ajax Nhà vô địch Hà Lan đã trả 8 triệu euro cùng với 2 triệu euro phụ phí để chiêu mộ thủ môn của nhà đương kim vô địch World Cup. Roli ký hợp đồng 4 năm để tiếp quản vị trí của lão tướng Remco Pasver trong tương lai gần. Mislav Osic chuyển từ Dynamo Zagreb sang Southampton. Câu lạc bộ đứng cuối bảng xếp hạng Premier League có sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa bằng Oxyc. Yeltsin đã trả cho đối tác Ukraine là 7 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của tuyển thủ Croatia. Hợp đồng giữa đôi bên kéo dài cho đến năm 2025. Benoist Bariasili chuyển từ Monaco sang Chelsea. Câu lạc bộ thành London đã chi thêm 38 triệu euro để gia cố hàng thủ. Nhờ vào tiềm năng phát triển lớn, cho nên Bariasili được Chelsea trao bản hợp đồng có thời hạn lên đến là 7,5 năm. Maximilian Weber từ Janbert sang Leeds. Trung vệ người Áo có cơ hội chứng tỏ bản thân ở giải đấu được mệnh danh là khắc nghiệt nhất thế giới. Hợp đồng của Weber với Leeds kéo dài cho đến năm 2027 với tổng trị giá hợp đồng là 20 triệu euro. Weber đã trở thành một trong những trung vệ đắt nhất lịch sử sân Elland Road. Dejan Lovren chuyển từ Zenit sang Lyon. Câu lạc bộ Pháp đã trả cho đối tác Nga là 2 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của Lovren. Cựu trung vệ của Liverpool đã 33 tuổi nhưng vẫn được Lesgoni trao bản hợp đồng có thời hạn là 2,5 năm. Kasper Dunbus chuyển từ Nai sang Hoffenheim. Tiền đạo người Đan Mạch bị Sevilla trả lại cho thi đấu không thành công và tiếp tục bị Nai đẩy đi dưới dạng là cho mượn tại Hoffenheim. Trước đó, Donbos chỉ có 8 lần ra sân trên mọi đấu trường cho câu lạc bộ chủ sân Sancho Pizuan